Nhận định, dự đoán Indonesia vs Thái Lan 19 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 do chiến công phá xe buýt. Indonesia đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết lượt DAFF e Cup 2020 vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10. Hay, nhiều khả năng, thầy trò huấn luyện viên Sinte Eom sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự chủ động trước sức tấn công của giao chiến. Đội hình Indonesia có rất nhiều cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Sinte Eom thi đấu chững chạc so với độ tuổi và càng đá càng hay. Tính đến thời điểm này, Indonesia chính là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 15 pha lập công. Sức tấn công của đội bóng xứ dạng đảo không đến từ cá nhân riêng lẻ nào, họ có đến 9 cầu thủ khác nhau ghi bàn ở AFF Cup 2020. Sự xuất hiện của Messi Indonesia Izzy Maulana Fikri cũng hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới ở hàng công. Tuy nhiên trước một đối thủ rất mạnh như Thái Lan, Indonesia có thể sẽ chọn lối chơi phòng ngự chủ động để không thua ở trận lượt đi. Trước khi nghĩ đến chuyện bùng nổ ở lượt về, tại bảng B, Indonesia cũng dừng xe buýt trước khung thành trong trận gặp Việt Nam và buộc thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải chia điểm. Linh hồn trong lối chơi phòng ngự của Indonesia là trung vệ 21 tuổi De Dewanga. Cầu thủ trẻ này có tốc độ rất tốt và khả năng phán đoán tình huống. Lối đá quyết liệt và không ngại gia chạm của các cầu thủ Indonesia cũng sẽ khiến các ngôi sao Thái Lan chùng chân. Ngăn chặn Thái Lan ghi bàn sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn với hàng thủ Indonesia. Khác với Việt Nam, giờ chiến có khả năng tận dụng cơ hội rất tốt Do có sự xuất hiện của những cầu thủ dứt điểm hay như Chanathip hay Terasin Jansa, Indonesia được nghỉ hơn một ngày so với Thái Lan nhưng lại phải thi đấu 120 phút. Trong trận lượt về nên gần như không có nhiều lợi thế về thể lực. Thái Lan không có sự phục vụ của hậu vệ trái Thirathong và thủ môn chắc chai do thẻ phạt và chấn thương. Đây là sự vắng mặt đáng tiếc nhưng ở dòng bảng, Thái Lan tung đội hình dự bị vào sân dẫn đủ sức đánh bại đội chủ nhà Singapore. Thầy trò Mano Bonkin sẽ tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm lợi thế ngay trận lượt đi như trận bán kết trước Việt Nam. Nếu Indonesia vẫn có thể đứng vững sau lượt đi, Thái Lan phải dè chừng khả năng bùng nổ của các cầu thủ trẻ đội bóng xứ dạng đảo. Đội tuyển Thái Lan được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều về chiều sâu lực lượng lẫn kinh nghiệm. Tuy nhiên, Indonesia sẽ chiến đấu rất quyết liệt với hy vọng tìm kiếm danh hiệu khu vực Đông Nam Á đầu tiên sau 5 lần thất bại ở chung kết. Lịch sử đối đầu Indonesia và Thái Lan Thái Lan bước vào chung kết với thành tích chưa để thua lần nào, 5 thắng, 1 hòa, ghi 12 bàn, thủng lưới 1 bàn. Indonesia bước vào chung kết với thành tích bất bại, Indonesia thua 3 lần khi đấu với Thái Lan ở chung kết. DT này đã có 5 lần vào chung kết và thua cả 5 lần. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Thái Lan thắng 3, hòa 1 và thua 1. Lần gần nhất Indonesia thắng Thái Lan là vào năm 2016. Thông tin lực lượng DT Indonesia sẽ không có sự phục vụ của Pratama Ahan do nhận đủ thẻ. Trong khi đó, Thái Lan cũng hậu vệ trái Thirathong Bunmathan do bị trêu giò và thủ môn Chacha Butram cũng không ra sân vì gặp chấn thương dây chằng. Dự đoán kết quả Indonesia không một Thái Lan đội hình dự kiến Indonesia vs Thái Lan, Thái Lan, Sikwarak, Narubadin, Manu Enbai, Risada, Tristan Dusarat, Pitiwat, Thitiban, Chanathip, Terasin Jansa, Thanakwat, Indonesia, Nadel, Asnawi, Fabrudin, Anfindra, Rizki, Ahan, Whiten, Jackmat, Chris, Ramay, Ezra Qualian. Chung kết lượt đi AFF Cup 2020 theo phép thuật của huấn luyện viên Sinte Trận lượt đi chung kết AFF Cup 2020 giữa Indonesia và Thái Lan và dự đoán sẽ là một bữa tiệc bóng đá tấn công với một bên đang là đội ghi nhiều bàn nhất giải đấu và bên còn lại sở hữu tay sân bàn số 1 AFF Cup mọi thời đại. Sau khi vượt qua đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết, đội tuyển Thái Lan hiên ngang tiến vào chung kết AFF Cup lần thứ 9 trong lịch sử. Do chiến đang có được sự tự tin nhất định để nối dài kỷ lục với chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 6. Bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn Indonesia về cả thực lực và lực lượng. Ngoài hậu vệ Thirathon và thủ môn chắc chai chấn mặt do thẻ phạt và chấn thương, Thái Lan vẫn sẽ có được lực lượng mạnh nhất trong trận lượt đi. Thủ môn Siwarak và hậu vệ Tristan do đã chứng tỏ họ hoàn toàn đủ khả năng để khỏa lấp vào khoảng trống mà bộ đôi trên để lại. Hơn nữa, họ cũng đang sở hữu nhiều cầu thủ từng thi đấu ở những giải đấu danh giá, ít nhất là ở châu Á. Kinh nghiệm và đẳng cấp của những Chanathip và Jansa cũng sẽ giúp cho Thái Lan tạo nên sự khác biệt so đối thủ ở trận chung kết. Về phía Indonesia, việc lọt vào trận chung kết đã là thành công ngoài mong đợi của họ. Huấn luyện viên Shin tae cũng không bị áp lực thành tích đè nặng và đang được người hâm mộ Indonesia ủng hộ hết mình. Tuy nhiên, cách mà thầy trò ông Shin phải khó khăn suy sợ trước Singapore dù chơi hơn đối thủ hai người cũng khiến người hâm mộ hoài nghi. Đặc biệt là sự tập trung trong những trận đấu quyết định. Tại AFF Cup lần này, ông trình làng một đội hình trẻ trung, giàu sức chiến đấu. Họ chơi thứ bóng đá mạnh mẽ và đầy tốc độ nhưng kinh nghiệm thi đấu là điều mà đội bóng của ông Sinh còn thiếu. Dù vậy, đội tuyển Indonesia được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày, đủ để huấn luyện viên Sinteom có những toan tính chiến thuật hợp lý khi đối đầu với Thái Lan. Nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công như ở trận gặp Việt Nam và chờ những sơ hở của người Thái. Sự sắc bén trong những đợt phản công của Indonesia cũng là yếu tố mà Thái Lan nên chú ý, đặc biệt khi Indonesia đang là đội bóng tấn công hay nhất giải đấu khi ghi tới 18 bàn thắng. Về thành tích đối đầu, DT Thái Lan tỏ ra vượt trội hơn hẳn đối thủ Indonesia. Trong tổng cộng 79 lần gặp nhau gần nhất, giờ chiến thắng 39, hòa 14 và thua 26. Hai đội từng đối đầu nhau trong ba trận chung kết AFF e Cup vào các năm 2000, 2002 và 2016, nhưng Thái Lan luôn giành chiến thắng. Đội bóng xứ chùa vàng cũng đang là đội vô địch AFF e Cup nhiều nhất lịch sử với 5 lần lên ngôi. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia chưa từng vô địch AFF e Cup dù từng 5 lần vào chung kết đấu trường khu vực trước đó. Cảm ơn các bạn lắng nghe thông tin. Hãy đăng ký kênh để có tin tức mới nhất.